Xin chào tất cả anh em Clip ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em về một cái cách lắc hột tài xỉu Một cái mẹo chơi tài xỉu bịp, lắc tài xỉu bịp rất là hiệu quả Áp dụng cho những anh em nào làm cái khi đi lắc tài xỉu Tại các sòng kẻ tài xỉu hoặc trường gà Chúng ta có thể sử dụng một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang 100% Điều thứ nhất về cái bộ hột tài xỉu này thì khi lắc là chúng ta có thể không cần phải lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ thôi đồng thời lắc nhẹ chúng ta vẫn có thể giữ hột đi theo ý của mình được hoặc là lắc cho chén đi chén tài chén xỉu rất là đơn giản đây nó là một cái cách chơi tài xỉu bịp một cái mẹo lắc hột tài xỉu bịp rất là hiệu quả và hoàn toàn mới nhất năm 2020 hiện nay và được tôi gọi là bộ hột tài xỉu nhẹ đây nó là một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang 100% bao cho anh em về nước muối nam châm dọi đèn cũng như là trẻ hột hoàn toàn không có gì với những cái bộ hột nam châm hoặc là nắp âm dương không thì à, hột máy tất cả những loại hột đó thì khi lắc nó chúng ta cái hiệu quả của nó thì rất là cao nhưng mà có tang và tất nhiên những cái đồ có tang thì chúng ta không thể chơi được thì qua thời gian vừa qua tôi nghiên cứu ra cái bộ hột tài xỉu này được tôi gọi là hột tài xỉu nhẹ bởi vì khi lắc chúng ta không cần phải lắc mạnh tay lắc rất là nhẹ thôi vẫn có thể giữ hột đi theo ý của mình hoặc là lắc cho chén đi chén tài chén xỉu đây nó là một cái mẹo chơi tài xỉu bịp một cái cách đánh tài xỉu bịp mới nhất 2020 hiện nay về ờ, những cái cách thử bây giờ tôi sẽ thử cho anh em thứ nhất này là dọi đèn hột thì hoàn toàn trong suốt không có đen không có gì cả tất cả đều bình thường nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường khi vào chơi chỉ cần anh em đưa được một cái bộ hột vào thôi và cái cách lắc thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em ở cái à, clip khi anh em à, mua cái bộ hột này là anh em muốn sở hữu cái bộ hột này và anh em nào cần tìm hiểu và tư vấn cũng như sở hữu cái bộ hột tài xỉu nhẹ này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây nhé 0902 42 0042 hoặc là anh em kết bạn cho tôi qua số điện thoại này vừa rồi tôi dọi đèn thử cho anh em bây giờ tôi sẽ thử qua cục hít đây nó là cục hít này hít trắng rất là khỏe đây, tôi sẽ già qua 500 nắp chèn dĩa hoàn toàn bình thường khi lắc thì chúng ta có thể giữ hột đi theo ý của mình giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc cho chén đi chén tài chén xỉu với bộ hột này khi chúng ta lắc bình thường thì tỷ lệ hột nó đi rất là đều chén tài chén xỉu còn nếu như muốn giữ hột vẫn có thể giữ được cùng một cách lắc cùng một tư thế lắc chúng ta có thể làm được điều đó bây giờ tôi sẽ thử cho anh em vài chén để anh em thấy sự hiệu quả của cái bộ hột này như thế nào và riêng với bộ hột này tôi sẽ bao cho anh em ship hàng về tận nhà và đối với những anh em nào ở xa tôi sẽ ship hàng đến nhà cho anh em và bao cho anh em test thử trước khi thanh toán với lại bên giao hàng đây là sự một sự đảm bảo của tôi bây giờ đang là xỉu số 10 tôi sẽ lắc bình thường nếu lắc bình thường thì nó sẽ đi rất là đều hột chén tài chén xỉu và tỷ lệ lên bảo cũng khá là cao đó chén trước là xỉu bây giờ qua tài 356 đó, giờ lại xuống xỉu 225 xỉu số 9 này giờ qua tài 245 tài số 11 giờ nó dừng một chén tài giờ xuống xỉu luôn 334 giờ 553 tài số 13 Đó, bây giờ là số xỉu số 8 giờ lại qua tài 345 tài số 12 giờ nó dừng một chén tài nữa Đó, giờ 123 xỉu số 6 khi lắc thì tỷ lệ lên nó hột nó đi rất là đều và ít bị lủi có trường hợp chắn phản ví dụ như tôi chén này tôi muốn lắc qua tài nhưng có thể nó sẽ không qua được tài nó chỉ phản một chén thôi chén sau rất dứt khoát sẽ qua tài bây giờ tôi sẽ lắc qua tài cho anh em xem đó vậy tôi vừa nói xong ví dụ bây giờ nó ờ, dừng một chén tài nhưng chén sau tôi khẳng định anh em 100 trăm chén sau sẽ qua tài đó 443 đúng không bây giờ tôi sẽ giữ tài đó 566 tài số 15 đó 156 tiếp tục vẫn là tài 346 vẫn là tài tài số 14 661 tài số 13 236 tài số 11 vẫn là 236 chưa đi hột nào luôn đó 662 tài số 14 đó bây giờ nó số xỉu xỉu số 6 tôi sẽ tiếp tục tôi giữ xỉu đó, 124 xỉu số 7 126 xỉu số 9 nữa 223 xỉu số 7 Đó, 144 xỉu số 9 145 xỉu số 10 nữa Đó, bây giờ qua chén tài 445 vừa rồi tôi cũng ờ, giữ được 5 ờ, đến 6 chén tài và cũng tương đương thế là 5 đến 6 chén xỉu và nó cũng đã lắc cho hột đi chén tài chén xỉu về cái bộ hột, này, hột này thì tôi đã bo tròn cạnh góc anh em nhìn hột thì rất là đẹp tất cả các mặt của nó bo rất là đẹp hột đều đó thì anh em nào muốn tìm hiểu cũng như muốn ờ, sở hữu cây bộ hột tài xỉu nhẹ hoàn toàn không tang này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây đó. một lần nữa xin ờ, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này anh em vào xem nhớ đăng ký kênh like và chia sẻ để biết những cái sản phẩm những cái thông tin mới nhất chào tạm biệt tất cả anh em